Vivian William Mẹ nó con siêu lâu Mẹ con siêu Thì anh học ly mà Hả? Cá Cá mà siêu lâu Hello, hello, hello, William. William. Vi har bare gået på tur. Har vi det? Tur. Har vi? Vi har bare gået på Vi har bare gået tur. Og så er der nogle, nogle dyr der. Og så er det tur. Der er i dag. Ikke i dag. Men, Men nu? Så går vi. Så er det. Vi var. Der var der ingen dyr derovre. Og så er det. En ook al den weißen also, Fehler. Also Gott wie den war. Ja. Also den den Strand. Wie hat er da? Da. Wer wer wer? Ja. Oh, William. Peppo. Peppo ja Lilian. So Fehler. Ich kann jetzt voll. Cuộc ba. Dạ, vẽ anh. Ở dưới mô đuôi. Không. Thôi nữa. Come here. Mẹ kia kìa. À, dễ bắn rồi phục phế là Mẹ sợ con té lắm luôn á. Dạ. khi mà ai phá thì ai nguy hiểm lắm luôn á. Đi đây mà té một cái. Dạ. Đẹp không? Wow, đi đẹp ờ không có lý vào đi từ từ thôi đừng có chạy nha dạ. chạy té đó dạ, chị ừ chị Say kìa yeah. yeah. bỏ tay ra à? đi đâu ạ rồi thôi and horrible. Mr. Mr. Mm. Der Pepper og du falder. Ja, ja. Quá trời người ngồi ở ngoài kia kìa Nguyên một cái Rồi người ta chèo thuyền ngoài kìa à. Nó chèo ở kayak Hú? Ừ. Trời ơi, quý Lý Anh lượm từ một cục một thôi, con làm trên tay nhiều vậy? Chút nó quay ngược lại vô đầu. Bùm. cái lá chít chóc đấy cả con lá chít chóc này nè à. ai tại sen kẻ phan cổ cả đi làm quý làm không con quý làm có quý làm Come with them. Come. đi đi ừ không té đi cẩn thận đó đi cẩn thận con có đi ra đây chưa nhà trẻ có dắt cái đi ra đây không nhà bển hẻo dắt con ra đây chưa Đấy. Ừ. Wow. Đây, không. té vậy té đó Đi ngõ này nè cũng đi té giờ chị Giống gì vậy Lý Vân? Để làm gì? Bỏ, bỏ cho lợm này hả? Sao liêu vô tin bút sợ? Gõ Lợm mới lợm vậy hả? in her video. Yeah. Thôi sao tôi Sẽ làm gì vậy? Hử? Ừ. Nhìn kìa để chọn họ trúng với người ta bây giờ Ừ Ít mẹ Không Mẹ cô á Rồi thì view vô rồi Ít xa đến Sophie nên Không Không quý lắm. tích Casimir. Và pha hiện. Thì cô có đây rồi nha, dạ. Không, đi con đi cái bút ngay cầu á đi qua cầu. Đây dạ. là Hello, cô áo khâu ốc nè. Can we đi? Sao không? Đi dép ạ. ai đi ít chị okay. chị, đi thăm Thôi chị đi ra nè hướng ra nè không bà qua thì à, bà ui là chua lì thì ít nói thì hiểu thế mà thế đấy wow bị cua Say, video thế? My dad hmm? can fly. Sky chị à. Okay, pas på, du må ikke smide den, du må ikke smide den med verden, jeg vil tage Nej. den hjem. Se, Ej, så er det stopper der. Det, det har jeg. Vivian! Hvorfor har de de der poser? Så man kan uh, stå og... Det har den der ikke. Wow, alle er sammen. Nej, ikke den der. Ja, he. Han er god. Og nogen det her... Hvad på, du falder ned når jeg kigger fra her. Hvor skal du hen? hen? Nej, super, det her. Mother Max mit dem Okay. Come, Lilian. Này, ít thay, purple. Này, bị hiu ít sữa ta. Sữa on đi. Sữa cái khí cả lần, ba thì léo à. Thế cô. Dạ thì cô. Phải ghép tặng con cái nữa. Lillian. Mor, vi vil gerne svømme. vi vil gerne tage sko og strømpe af sig. Nej! Bare sidde sådan her. Bare sidde sådan her. Det er fint. Nu så gør jeg bare den her regel. Se, jeg kigger. Ja, det kommer Mia. Jeg så nogle bitte fra mig væk. Jeg putter den her ind, okay? So can you see if it I want